Xin chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay Và hôm nay cũng là ngày thứ 14 của việc cách ly tại nhà theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ Và trong 14 à, ngày ở nhà thì cảm giác ờ, có thể nói là thật là rất là chán Và đối với mọi người công việc như thế nào chứ đối với Sơn thì ờ, một ngày làm việc ừ, với một cường độ rất là cao nhưng dù sao thì ờ, chán và còn tốt hơn là chúng ta phải nằm bệnh viện và thở bằng máy nếu như không may chúng ta nhiễm phải virus bởi vậy ờ, sức khỏe rất quan trọng chúng ta có sức khỏe thì chúng ta có thể kiếm ra tiền và mọi thứ còn nếu như không có sức khỏe thì ờ, chúng ta chẳng có gì và có thể là sẽ mất tất cả vỗ tay vỗ tay vỗ tay <laughs> vì vậy thế sơn rất mong anh em hãy thực hiện tốt các hướng dẫn của bộ y tế về phòng chống dịch cúm để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cho cộng đồng Rồi chúng ta hạn chế đi ra ngoài, chỉ ờ, thật sự đi ra ngoài nếu như cần thiết và luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi mà chúng ta giao tiếp. Rửa tay thường xuyên bằng xà bông hoặc là dung dịch sát khuẩn và ở nhà thường xuyên tập thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng giống như Sơn nha à, ở nhà thì chúng ta cũng có thể tạo ra nhiều cái niềm vui và hôm nay Sơn sẽ thử thách với việc làm thợ cắt tóc và sẽ lấy đầu mình ra làm chốt bạch thật sự thì ờ, sơn rất thích những cái mạo hiểm những cái thử thách và kiểu tóc sơn tạo cho mình đó là kiểu tóc của nô phất thịnh đây là một kiểu tóc đang rất là hot của các bạn trẻ và chúng ta bắt đầu nhé à, để trở thành một uh, thằng cắt tóc như mình thì ờ, vốn đầu tư nó cũng không cần lớn lắm chỉ cần là mấy trăm ngàn là chúng ta có thể có một chiếc tông đơ và sẽ trở thành thợ cắt tóc như mình à, chiếc tông đơ này à, chính xác nó khoảng tầm 3 đến 400 ngàn thôi à, cái tông đơ này nó không xịn lắm và chúng ta sẽ bắt đầu cắt tóc đầu ngày xưa té nhiều quá nên bị chảy anh em thấy kiểu tóc này như thế nào có giống nung bất tình không <laughs> yeah. <laughs>